Xin chào, ở trong à, video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị đó là cách à, up lên à, phiên bản Pro đó gọi là phiên bản trả phí để chúng ta sử dụng được nhiều tính năng tốt hơn và chúng ta xây dựng cái kênh của mình nó ngon lành so với những phiên bản bình thường phiên bản Pro sẽ giúp cho anh chị cái thể lượng đăng à, cái nội dung lên nhiều hơn lý do vì sao chúng ta nên chọn phiên bản Pro à, như chị biết là thời điểm hiện nay kênh podcast đang phát triển tại Việt Nam và kênh này cực kỳ phát triển ở bên nước ngoài đặc biệt là bên Mỹ và những khách hàng họ có tiền họ có nhiều tiền họ ngồi xe ô tô và họ gì họ nghe những kênh podcast của chúng ta vì vậy đây là một cái kênh mà rất tiềm năng và bây giờ tôi hướng dẫn anh chị cách up lên phiên bản vào đồ như sau đầu tiên là anh chị đăng nhập vào đường link phạm thanh bình com xoẹt pod box và bấm enter và sau đó anh chị truy cập vào cái kênh của mình anh chị em nào mà chưa biết đăng ký kênh và chưa biết tạo kênh thì hãy xem video à, số 2 của tôi nhé. Sau đó là anh chị bấm vào phần setting. Sau đó bấm vào phần plan đây. Để anh chị em mình xem cái bảng giá. Và nếu như anh chị em đang sử dụng bản miễn phí này thì được upload 2 giờ nhé 2 giờ nội dung. Đấy tức là cái nội dung của anh chị là 2 tiếng đồng hồ đấy. Rồi nếu như anh chị mà sử dụng cái phiên bản free là được sử dụng gì? À 2 giờ miễn phí nội dung và được sử dụng trong vòng gì 90 ngày qua 3 tháng anh chị sẽ, bị uh, giới hạn lại và cho nên tôi khuyên anh chị là sử dụng cái gói là 12 đô một tháng thì nó rất cực kỳ rẻ anh chị nhé và chúng ta upload được 3 giờ trên một tháng 3 giờ nội dung đấy và được sử dụng rất nhiều tính năng khác tôi chuyển sang tiếng Việt để anh chị dễ dùng và chúng ta được sử dụng là tính năng thống kê số liệu này bộ nhớ không giới hạn thì ờ, nó giống như phần hosting ở trên website đấy thì anh chị có thể up lên và được uh, lưu trữ không giới hạn dung lượng ở trên đây và thành viên nhóm không giới hạn và nhận podcast miễn phí và thêm cái phần magic mastering có nghĩa là sao là phần chỉnh sửa âm lượng là chỉnh sửa giọng nói là à, tách cái phần mà à, phần à, tiếng ồn bên ngoài thì à, thì phần này tôi không sử dụng nhé nếu anh chị muốn sử dụng thêm là 6 đồ một tháng nữa đó thì tôi sẽ không tích vào đây bởi vì tôi đã chỉnh sửa âm thanh nó rõ ở trên gì ở trên phần ghi âm phần điện thoại và chỉnh sửa rồi và sau đó tôi bấm vào phần uh, nâng cấp upgrade đây ở phần nâng cấp thì anh chị uh, cần cho tôi một cái thẻ visa hoặc mastercard thì anh chị có thể ra ngân hàng nhé kêu họ làm cho là visa debit hoặc mastercard để thanh toán online của ngân hàng nào cũng được anh chị nhé tốt nhất là ngân hàng quốc tế như Asian Bank này của Hàn Quốc này là VB Bank vân vân TP Bank là chị nhập tên mặt trước đây nhá là cái phần à, phần credit card number này là phần số thẻ mặt trước thì anh chị nhập vào đây phần à, thời hạn hết hạn nhé của cái thẻ thời gian hết hạn của thẻ anh chị nhập vào đây mm là măn măn man yy là year là gì tháng và năm hết hạn và ô này là ô ba chữ số bảo mật ở mặt sâu của thẻ và cái phần mà địa chỉ sau khi là gì sau khi là anh chị uh, thanh toán xong nó sẽ gửi về địa chỉ của chị và phần billing đây địa chỉ uh. sau đó anh chị chọn nước anh chị chọn là Việt Nam nhé và zip code gọi là mã bưu điện anh chị đang sống anh chị vào Google của tôi là chị search một cái từ khóa đó là gì là mã bưu chính thì tôi ở ghi là mã bưu ờ, chính Hồ Chí Minh đó chị ghi vào đây rồi mã bưu chính Hồ Chí Minh là 700.000 đồng là chị nhập số 700.000 đồng vào ô này Đấy. và sau đó là anh chị bấm vào tôi đã hiểu rồi và sau đó bấm hoàn thành nâng cấp và như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách nâng cấp để chúng ta sử dụng cái bản miễn phí ở trên kênh Spotcast của mình. Anh chị thấy đoạn video là hay, giá trị anh chị nhớ à, bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thành Bình. Ở trên à, YouTube anh chị bấm vào hình quả chuông nhé và bấm vào chọn là tất cả để sau khi tôi ra video nào anh chị sẽ nhận được đầu tiên và hãy bấm đăng ký kênh của tôi là fanpage Phạm Thành Bình và theo dõi Facebook cá nhân là Phạm Thành Bình và blog là phạm thanh bình.com. Cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công. Xin chào và hẹn anh chị ở trong bài học tiếp theo.